Simi ơi Simi à Simi ơi Simi đâu rồi Simi ơi Simi hãy ra bán trà sữa cho bọn tôi nè Đã vô rồi bà Ủa vậy Tây, vậy Tây rồi, Ủa Simi đâu rồi, sao từ nãy giờ em kêu nó mà nó không ra anh Ủa kìa Từ sáng giờ nó bán hàng, giờ này mà không có mặt nó chắc đi toilet rồi Ủa Sim ơi, đi toilet gì lâu vậy Sim ơi, ra bán trà sữa nè Ủa, hình như không có luôn anh ơi, hình như Sim nói đâu có đâu có trong nhà đâu Ủa, còn rô ông làm gì đây <laughs> anh nhân chân hữu Jimmy không có đây anh chui vô anh thử ngồi trong nhà bé mưa Trời, tào lao tào lao mất chạy không muốn là đi chui vô cái chuồng chó trời ơi cái chuồng của con chó người ta mà cũng muốn giành nữa trời ơi người đâu kỳ cục ơi mà khoan Đúng mọi rồi. người ơi hình như là Simmy đi đâu mất tiêu hay sao á Trời ơi trời Simmy kỳ ghê luôn các bạn Simmy bán trà sữa mà Simmy không chịu lo coi quán gì hết Simmy đi đâu tùm lum la Lỡ có ăn trộm rồi sao đúng không đúng Ê. rồi ăn trộm qua đây nó lụm mất đồ luôn á giờ đúng mình, trước khi thằng ăn trộm nó lụm mình lụm của thằng ăn trộm đúng rồi cho nên là bây giờ thế này nè bạn bọn bọn bọn mình là anh em tốt đúng không cho nên á là bọn mình không thể nào để cho ăn trộm lấy đồ của simi được cho nên là bọn mình sẽ lấy đồ của simi trước để không cho ăn trộm nó lấy đồ đúng không dịch đúng không hợp lý không đúng rồi. hợp lý ok vô lấy vô lấy đồ vô lấy đồ vô lấy đồ anh em ơi trời <laughs> ok bạn ơi vậy là số trời đã định rồi kỳ này là bọn mình ba anh em bọn mình sẽ được ăn uống miễn phí rồi các bạn ơi đó simi đâu mất tiêu rồi cho nên cái này là của bọn mình hết nha ok lấy lấy lấy lấy lấy anh em lấy anh em trời ơi đây đây, ok, bây giờ bọn mình sẽ qua lấy hết đồ luôn anh em ơi Nào trời ơi, bánh kem nè, trời ơi bánh kem mấy bạn ơi Trời ơi, quá trời luôn, pizza nè, đó lấy hết lấy hết mọi người Hot dog nè Rồi ok, bọn mình đã bào hết cái quán rồi <laughs> anh em ơi Ok rồi, cái quán tan hoang luôn rồi Ủa dịch, sao anh sao anh đập đập luôn cái mái nhà dịch dù gì cũng còn tình nghĩa anh em mà dịch làm gì dịch đập cái mái nhà ta dịch hả dịch ác quá vậy? bây giờ cái bảng nó dính vô cái mái nhà thì chưa hốt cái mái luôn Trời ơi à, trời Thôi rồi bây giờ chúng ta đem đem đem đồ ăn qua đây Đem đồ ăn qua đây Trời ơi kỳ này là no rồi các bạn ơi Đây từ để đồ ăn rồi nè Đó Thôi ôi quá trời đồ ăn luôn Xếp xung quanh luôn nè Đó quá trời Bỏ đồ ăn xuống đây nè Ui Gì anh Gì anh Có đồ ăn mà không có cái này sao bảo quản được Ừ uh, tủ lạnh trời ơi rô anh hay ghê ha anh qua anh lấy luôn tủ lạnh của ta luôn anh ít có ép ghê ha nhưng mà không sao dù gì cũng phải cần có tủ lạnh đó trời hồi ôi mấy bạn ơi kỳ này là mình với anh dịch với anh rô là ăn uống thoải mái luôn các bạn ơi quá trời đồ ăn luôn rồi mọi người mọi người nhập tiếc nhập tiếc nhập tiếc, trời ơi ngon quá rô ơi cái bánh pizza này ngon lắm rô thử đi thử đi rô ăn ngon lắm luôn á trời ơi ủa ủa mà khoan rồi ông ông ông dịch đâu rồi Ông Dịch đâu rồi? Ủa, hồi nãy bọn mình là đi ba người mà sao giờ còn có hai người vậy? Ông Dịch đâu? Ông đây nè ba, ông đây nè. Ủa, ông đâu? Ông đâu? Ủa. Trời ơi, ủa Dịch, Dịch làm gì mà Dịch không chịu ra rồi đó ăn chung bọn em, Dịch đứng trên đây làm gì vậy? Trời ơi, tao ngu đâu mà tao ra ngoài đấy, rồi ra ngoài đấy mình kêu quán vũ chủ rồi mình bê luôn cái quán tao đi thì sao? à, à trời, trời anh yên tâm đi trời simmy thì anh em mình mới mới mới gọi là vô lấy đồ ăn thôi chứ quán của anh ai ai dám lấy anh là trưởng tim mà em lấy anh đuổi em ra khỏi khỏi tim sao đúng không đúng không <laughs> chắc chắc chắc yên tâm yên tâm ra đây Ở ăn ra con quay là liên hoan là trời vừa bánh trái của ăn rồi quá trời bẩm luôn em <laughs> thiệt với anh luôn nha kỳ này mình khỏi giảm cân luôn anh ăn hết đi anh ăn hết đi mập thêm trăm ký nữa cũng được ăn đi anh à, đúng thôi được rồi mất công đi đi lộn về rồi thì ăn hết để bỏ công sim làm ăn đúng đi. rồi ăn ăn ăn trời mình không ăn á mình không ăn á mình bỏ mình bỏ phí là tội nghiệp sim lắm ok ăn ăn ăn ăn nhậm nhậm nhậm rồi ăn đi anh em trời kỳ này là anh em phải ăn cho thoải mái cho tôi nha không được bỏ nha không được bỏ mứa nha trời quá ngon luôn hay mấy bạn ơi lâu lắm rồi mình mới ờ, ăn được uh, dịch tay rồi dịch tay rồi nhìn nhìn đằng sau lưng của mình có ai kìa anh ơi nhìn đi lan ăn trời nhìn đi nhìn đi anh có có một Miếng người rất là quen luôn à chim đưa lên lòng miếng em trời đồ ăn ngon quá chạy dạ, à, à, à, à, à, sim ơi tôi lạy sim sim ơi bọn tôi tôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi bọn tôi chỉ chỉ tính gọi là ăn có tí thôi ai về đâu bọn tôi tham lam quá mà tôi lấy luôn nguyên cái quán luôn xin lỗi sim xin lỗi sim tha cho bọn tôi ủa, lần này ủa, đi ờ, mà ủa, ờ, ờ, mọi người đang nói chuyện gì vậy tôi không hiểu hết trơn luôn á ủa sim không hiểu gì hết hả ôi dịch dịch rô rô rô. lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây Ôi mọi người mọi người, gì? hình như là Simmy nó chưa biết cái gì xảy xảy ra hết luôn á. Sim bị lắc rồi. Ờ im im im im im, im lặng nha, đừng đừng đừng có nói cho Sim biết nha. À, ok ok. À, à, à, đâu đâu có chuyện gì đâu. Ủa mà hôm nay Sim à... Sim qua đây tìm bọn tôi có chuyện gì không ạ? À? trời tôi có chuyện là nghiêm trọng lắm tôi mới nhờ ba người nè Trời ủa, ơi Ủa có chuyện gì Có chuyện gì thì cứ nói đi Bọn mình là anh em Bọn mình sẽ giúp đỡ nhau bởi vì hôm nay mình lỡ mình lấy hết bánh của sim mình ăn cho nên mình phải giúp thôi mấy bạn ơi trong hồi sim nó mà biết là chết mình luôn á <laughs> à, ok à, sim ơi à, sim cần cái gì sim cứ nói ba anh em bọn tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ nói đi trời tôi có chuyện này rất là quan trọng nhờ ba người nè hey, Ủa, ủa chuyện gì? Chuyện gì? Trời, trời kể lại mà rợn da gà luôn á Hôm qua tôi gặp một con quái vật nó ghê lắm Trời à, đất ơi Cái gì? Gặp quái vật hả? Trời ơi ừ. bạn ơi hôm nay bọn mình lại có nhiệm vụ để để làm tiếp rồi <laughs> ủa mà khoan con quái vật đó nó, nó, nó như thế nào sim kể tôi nghe coi Uhm, tôi không nhớ nữa nhưng mà tôi nhớ nó rất là kinh dị và nó màu xanh đấy màu xanh hả đó. rồi ok bây ừ. giờ sim hãy hãy kể kể lại cho bọn tôi nghe câu chuyện là như thế nào <sighs> được rồi mọi chuyện là như thế này nè <laughs> ha ha ha ha những kẻ nào nhìn vào mắt của ta thì sẽ bị hóa thành đá hết ha ha ha ha mọi chuyện là như vậy á Trời ơi, ghê ơi, vậy luôn á hả? Thôi, mấy bạn ơi, simi theo những lời mà simi kể á, thì simi đã gặp được một con quái vật mà trên đầu của nó toàn là rắn thôi các bạn ơi. Nghe kinh dị quá vậy ta. Giờ đây anh có anh có ý ý kiến gì không? Trời ơi, cái con quỷ đầu rắn đấy trời, trời ơi từ hồi bé xíu là ai chả biết chuyện về nó em không nghe kể bao giờ hả? Ủa con nói là con con gì anh? Anh kể cho em nghe Trời coi. ơi, ngày xưa ngày xưa trong thần thoại Hy Lạp mà bắn sang tận Dubai thì qua tận Trung Quốc người à. ta kể là có một cái con quỷ đầu toàn rắn à rồi sao nữa không có tí tắc nào luôn rồi sao nữa xong rồi nó có một cái năng lực đặc biệt mỗi khi mà ai đó bất kể người lành người tốt già trẻ gái trai gì thiện ác gì á chỉ cần nhìn vô mắt nó thôi là hóa đá luôn hóa đá luôn uh. Ôi mấy bạn ơi, theo những gì mà dịch kể á, thì dịch à, dịch đã nói rằng là cái người đó sau khi mà bị nhìn vô cái mắt của con con quái vật đó thì người đó sẽ biến thành cục đá luôn. Trời ơi gì mà nghe ghê quá vậy. Ồ, như vậy là không được rồi. Vậy có nghĩa là đây là một con quái vật ác các bạn ơi, cho nên là mình sẽ không thể nào mà để cho nó tồn tại được. Anh em, tứ trụ gọi là diệt quỷ anh em có muốn gọi là cùng tôi đi gọi là tiêu diệt con quái vật này không mọi người nghĩ nghĩ nghĩ sao được không đi đánh chung đi đúng anh không anh em chúng ta có phong cùng hưởng cô họa cùng chia, cùng nhau đi diệt con quỷ anh đi ngủ tàu tao anh anh là trưởng team mà anh còn đòi đòi đi đi ngủ là sao anh vô anh vô trách trách trách trách nhiệm hả dịch trời ơi là trời Thôi, ok bây, bây giờ nói chung là đi kiếm thôi xong phải có kế hoạch đàng hoàng nha chứ con này không không dễ ăn đâu à yên tâm đến đó chúng ta sẽ lập kế hoạch rồi anh em anh em chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt con quái vật ở nào ok tứ trụ diệt quỷ tiến lên One hour later Ok mọi người ơi Thì bây giờ mình cùng với gọi là Bộ gọi là bộ tứ diệt ma Ờ phải không À đúng rồi Bộ tứ diệt ma À không Cái đó câu Sao mình cái câu quên tiêu ta Tứ trụ diệt quỷ À quên rồi Tứ trụ diệt quỷ Trời mình là người lập ra cái team rồi Mình cũng quên luôn bạn ơi <laughs> Tứ trụ diệt quỷ Bọn mình đã đi đến được cái khu rừng mà Simi nói nè bạn ơi Ủa, Simi, ơi Có phải là cái cái ngôi đền này không Có phải ngôi đền này không Chắc Tôi thề với ông là chắc chắn là trong ngôi đền này luôn Nhưng mà Ủa ừ, Tôi có thấy có con gì trong ngôi đền này đâu Chắc chắn là có Ông nhìn một hồi sẽ có tôi thề luôn Ủa kỳ vậy kỳ vậy Ủa Ủa ừ. Ủa mà khoan Tại sao chỗ này có có mấy người đang đứng ở chỗ này Ủa mà... Ui Dịch ơi Hình như mấy người này bị hóa đá nè Người ta đứng im luôn rồi à, Dịch ơi Ui Ui Ui Dịch Dịch Dịch Đằng sau lưng kìa Dịch Đằng sau lưng kìa Ui Ủa có gì vậy? Ủa nó, nó kìa nó nó. Nó nó hả Sim nó có phải có phải con ừ. con con đó không Sim? Ủa rồi rồi Sim rồi. Cái qua đây qua đây qua đây thẳng luôn qua đây qua đây qua đây u mấy bạn ơi bạn coi kìa hình như là con rắn đó kìa bạn ơi ủa mà khoan vậy đây ủa tại sao con rắn này nó con rắn này nó nó nó nó là có tên là camui hả à camui thực ra cái tên này là bị vô tình trùng thôi ngày xưa thì mỗi một con rắn này nó có nhiều tên lắm nhưng mà cái con rắn ở cái vùng gọi là châu á này nó tên là camui ờ à. không đâu à. em em nghĩ rằng là con rắn này là fan của chị ca mui cho nên đặt tên cho nó là ca mui luôn anh em nghĩ là vậy ơi mà thôi kệ đi em không cần biết là con rắn này là có phải là fan của hero team hay không nhưng nó là quái vật thì chúng ta phải tiêu diệt nó Ồ mà khoan bây giờ uh, chúng ta phải phải đánh nó bằng cách nào đây Trời dâm Nhìn anh nè, à, anh đánh chết cho nó coi à Dâm ba góc, nhìn Ôi. anh nè, à, anh bắt bằng tay không luôn à Bình tĩnh vô, bình tĩnh vô Ê, con gái kìa Tao sẽ trịnh trọng giới hiệu với mày tao là người của tứ trụ diệt quỷ hôm nay tao sẽ bắt mày mày chết mày ơi à, dạ. ôi ô mọi người ơi anh rô trời trời trời mọi người mọi người nhìn kia anh rô đã bị biến thành cục đá rồi bạn ơi trời ơi chạy chạy chạy chạy mọi người chạy qua đây chạy qua đây chạy đây dạ. trời ơi <laughs> rô của bọn mình đã bị biến thành cục đá rồi bạn ơi tội nghiệp rô quá à. thôi toàn rồi dịch ơi bây giờ làm sao đây làm cách nào để cứu được rô đây anh Than ơi, bây giờ biết làm cách nào để cứu được Bây giờ muốn đánh con rắn đấy là phải có kế em nói từ đầu rồi Mà tự nhiên thằng khùng đâu nó lao vô rồi nó biến thành cục đá May chứ biến thành cục xích <laughs> Trời ơi trời cũng may là con này nó biến ổng thành cục đá chứ ổng ổng không biến ổng thành cục cục cục cục mất ấy là ờ, chết luôn á. Bỏ, bỏ bỏ bỏ qua đi bây giờ mình phải kiếm cách nè. Bây giờ cách nào đây? Bây giờ bây giờ bây giờ làm làm cách nào đây dịch dịch. Thôi bây giờ nè, bây giờ chỉ còn một cách cuối cùng thôi. Biện pháp duy nhất nước đi hay nhất khi mà chúng ta không biết làm gì đấy là quýnh nội đồng giống như lần trước bây giờ nội đồng á chết à không không được ừ. đâu anh không được đâu Trời ơi em tin anh đi anh kinh nghiệm là 25 năm sinh tồn mini world anh cực kỳ bét luôn bây giờ Simi tin anh không? Ừ, ừ, em cũng nghĩ vậy á. Đúng rồi, bây giờ mỗi mình anh em mình muốn nữa một kiếm. Khoan khoan khoan. Bây giờ bây giờ bây giờ em nói mọi người nghe nè, bây giờ á mấy con quái vật bình thường á thì mình còn quýnh hội đồng được, còn con này á ha là nó biến vào mình thành cục đá luôn á, lỡ đâu nó biến cả đá của mình thành cục đá luôn rồi sao? họ bây giờ chia làm sao thằng rô bị biến thành đá rồi giờ không không không muốn chết con kia thì sao rô sống lại được tất cả vì một người một người vì mọi người lên ơi ơi đừng đừng đừng mà bình tĩnh bình tĩnh trời ơi mấy người này không nghe lời mình anh em ơi toan ngồi con quái vừa kia xong mày dám biến em tao thành cục đá như vậy tôi chấp nhận được giờ tao biến sẽ biến mày thành cục à, à quên dầm lời ý lộn giờ tao sẽ, sẽ tiêu diệt mày thưa ơi em đây Bây giờ hai chúng ta sẽ cùng nhau hội đồng giết chết cái con rắn nhiều đầu này Mày chết ra rồi yeah. Ôi, ôi trời ơi chết rồi Anh Dịch với Simmy biến thành cục đá luôn rồi các bạn ơi Rồi xong rồi anh Dịch nằm chết queo luôn Còn Simmy thì biến thành cục đá rồi các bạn ơi Trời ơi là trời toan rồi Trời ơi mấy bạn ơi Trời ơi bực quá mà mấy người này không chịu nghe lời mình gì hết Ơ nhưng mà khoan để coi coi Sau khi Simmy bị, bị, bị biến thành cục đá Simmy có bị gì nữa không Ôi rồi xong chết queo luôn bạn ơi trời ơi vậy là mấy người này mấy người này bị biến thành cục đá xong mấy người này ngất ngất ngất xỉu luôn các bạn ơi toan rồi bây giờ làm sao đây không nghe lời mình gì hết trơn á thì nhào vô làm cái gì trời ơi là trời để mình suy nghĩ coi làm cách nào để tiêu diệt được con rắn này đây ta hmm, làm cách nào đây ta để để mình lại mình nghe mình nghe ngóng thử coi không biết cách nào để giết được con này không ta để lại mình mình mình kiểm tra thử coi Ha ha ha ha! Các người muốn giết ta ư? Không dễ vậy đâu, vì những kẻ nào nhìn vào mắt của ta thì sẽ bị hóa thành đá hết. Ha ha ha ha! Ôi, mấy bạn ơi các bạn ơi mấy mấy mấy bạn có có có nghe thấy gì không con rắn này hồi nãy nó mới vừa vừa nói á là bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của nó thì sẽ bị biến thành đá hết à mình đã hiểu rồi vậy có nghĩa là mình chỉ cần không nhìn vào đôi mắt của nó thì mình sẽ không bị biến thành đá <laughs> mình đã tìm ra cách để tiêu diệt được nó rồi các bạn ơi À hay nha hay nha Ok vậy là bây giờ mình quýnh nó thì mình chỉ cần nhìn xuống dưới cái đuôi của nó mình quýnh nó là được Chứ mình đừng có nhìn vô đôi mắt của nó Ok <laughs> mày dám gọi là tiêu diệt gọi là gọi là tứ trụ diệt quỷ hả Hôm nay chính nghĩa sẽ tiêu diệt mày con rắn yêu tinh kia phong cận tv đẹp trai nhất vũ trụ thế giới điện ảnh thì phong cận sẽ tiêu diệt mày ok rồi, rồi, rồi bây giờ mình làm cách nào để mình nhào vô mình quýnh nó ta uhm... khoan Hồi nãy giờ mình để ý là dưới đây có một cái hang nè Không biết cái hang này để làm gì ta Khoan từ để mình chui xuống đó mình xem thử coi À chui xuống cái đó ừ, Để coi có cái gì bên dưới đây không Ồ, Ủa sao không có gì hết vậy Ơ bên đây có gì nè để mình chui thử nha các bạn Ủa Ủa cái gì vậy ui mấy bạn ơi

à, trời ơi mệt quá bạn ơi ủa ủa ủa, ủa rồi cái con rắn ở đâu mất tiêu rồi ủa À, hay là mình đã tiêu diệt được con rắn đó rồi ta Mình đã tiêu diệt được nó thành công rồi bạn ơi Yeah, trời ơi, mừng quá, mừng quá Cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được cái con rắn độc này rồi Trời ơi bạn ơi, cái con quỷ người đậu rắn này nó kinh khủng thiệt luôn á ơi Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây Anh Dịch với lại Simmy với lại là anh Rô nằm im đóng luôn rồi Giờ sao vậy ơi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 bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt, I love you Ôi, trời ơi, thôi, phải ổng, phải cổng mấy người này về thôi, ok